anh yêu vội thế cứ thích mong lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tờ là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc biết cho điều người sai lầm đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vã cho trái tim em này anh yêu vội thế yêu thương đang dâng trào ngày hôm nay em đành quên phải cố gắng bước qua chẳng thể nói thứ tha người đến làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay phân nát rồi chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần anh đi vào sâu tim em giết chết yêu thương ở đây sẽ còn mãi nơi nàng hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế cứ thích mong lời trêu đùa chẳng biết đâu thật tờn là ngọt ngào hay lừa dối đến bây giờ sau cơn đêm em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian đêm nay bật khóc này anh yêu vội chết người đi làm tim em buồn vì những tổn thương ai gieo lâu nay vỡ nát rồi chỉ biết khóc cười vậy thôi nếu anh là em em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần anh đi vào sâu tim em giết chết yêu thương ở đây phải còn mãi nơi này hình dung một người thay đổi anh yêu vội thế Better